baby chào anh ngày nào đã quen nhau vì chung nước đời mình chót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình tôi cũng không bao giờ không bao giờ quên em cho đến đêm lòng xa nhau còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn về nhau nghe chuyện đời tình mình nay chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình ngơ nắng trong đêm trường tôi chưa với niềm yêu thương lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm vẫn đợi em trọn đời nhưng nay hết rồi hai người hai lối lúc đêm buồn không em tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời tình mình này chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của lòng tôi trao ai ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời mình chót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình tôi cũng không bao giờ không bao giờ quên em nức nở em ngào mình mềm lòng xa nhau còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện đời tình mình nay chết như là u thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa với niềm yêu thương lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu nỗi tiếc xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm vẫn đợi em trọn đời nhưng nay hết rồi hai người ai lối lúc đêm buồn không em tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến đừng thương tiếc chi anh Chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời tình mình này chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh tình mình này chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên chết ở trong lòng hồ đi ngày xưa ai lá ngọc cành vàng ngày xưa ai quyền quý cao sang em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang tàn khói tay vàng Hương mang phong nhị hoa còn gì đâu Đèn khuya đôi môi bờ liễu du sầu Ngoài kia vũ trụ đen tối Vẫn hoài cách biệt nỗi trôi Bữa sao trời đổi sắc dành vũ trụ đến tối vẫn hoài cách biệt tay nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau xin em hiểu cuộc đời anh lanh đanh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng em đâu có gì em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho anh em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau biết làm sao đây Để anh mong suốt cả ngày nên buồn lắm Anh cứ hỏi lòng tại sao Mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài Đêm trở về em tóc thầm trong tay Nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau Xin em hiểu cuộc đời anh lanh đanh kiếp phong trần Lôi trôi theo ngày tháng Em đâu có gì, em đâu có gì Ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho anh Em có đòi hỏi gì đâu biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau anh mùa xuân quyên mặc áo chân mồ côi tôi lạnh lùng của tuổi xuân vừa tròn sầu liên miên chứ ngờ thế gian có ai hỏng đâu ấy vừa mới quên chưa tay chấp nhận cô đơn ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm yêu anh một lần muốn đời chẳng quên đều trắng tay chấp nhận cô đơn ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm yêu anh một lần muốn đời chẳng quên xa từ đầu em tới xa vì sao em tới đất này Đà Lạt đồi núi chập trùng Đà Lạt trời mây nước mênh mông Anh đã biết rồi em ơi sao em tới anh đã biết rồi em ơi vì em yêu cuộc sống trên cao có thông reo rì rào vì em yêu dòng thác cam ri như cuộc sống đang dâng trào vì em yêu nước hồ xuân hương yêu thành phố từng lưu luyến trái tim ta mimosa từ đầu em tới mimosa vì sao em tới đất này ngày ngày thầm sống quanh đồi cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi mimosa từ đầu em tới mimosa vì sao em tới đất này Đà Lạt đôi núi chập trùng Đà Lạt trời mây nước mênh mông Anh đã biết rồi em ơi sao em tới anh đã biết rồi em ơi vì em yêu cuộc sống trên cao có thông reo rì rào vì em yêu dòng thác cam ri như cuộc sống đang dâng trào vì em yêu nước hồ xuân hương yêu thành phố từng lưu luyến trái tim ta mimosa từ đầu em tới mimosa vì sao em tới đất này ngày ngày thầm sống quanh đồi cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi